Người giờ còn đây không Thuyền này liệu còn sáng sớm Buổi chia dài mênh mông Giọng người giờ hòa hay đống Hồng mắt em Cả bầu trời đó em Ta như đứa trẻ ngày thơ Quên đi tháng ngày ngu ngơ Người là ngàn mây bay mình là giọt sầu chia tay người cần bao không giấy còn mình dài bay trong đây này gió ơi đừng vội vàng lắng nghe đường không gió ơi xin đừng lấy em đi hãy mang em về trốn xuân thì ngày nào còn bồi hồi tâm xanh ngày nào còn trò chuyện với anh em nói em thương anh mà nói em yêu anh mà cớ sao ta lại hóa chia xa đóa phong lan lành lẽ mơ màng nạn sẽ dần tựa đèn phố vinh đẹp xanh ở chẳng cần cố sinh yêu em nhiều lòng này nhói đau thương em nhiều càng tình biến sâu có ước muốn ngược thời gian nhắm mắt có xa dặm đời này hãy phong trần để vỡ tan đành lòng sợ em sẽ nát tâm can hòa kỳ thư theo bóng chân vàng sẽ như bây giờ sẽ như em ở đây gió ơi xin đừng lên thể trốn xuân thì ngày nào còn bồi hồi tâm xanh ngày nào còn trò chuyện với anh em nói em thương anh mà có em